Xin chào các bạn à, Đây là con máy hút mùi Nó bị uh, kẹt phím nhá Kẹt kẹt cái phím này này Đấy Thì uh, kiểu nó bị chập chờn ấy Thì uh, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách Để uh, thay cái bàn phím này nhá Thì cái này thì Cái giá của cái bàn phím này nó cũng rẻ thôi Đây Đây có cái bàn phím này Bàn phím này các bạn có thể tìm mua trên online Trên uh, Shopee nó cũng rẻ thôi nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay nhé chứ không cần phải sửa bởi vì giá nó rẻ thôi nên là sửa cho cũng hơi mất công Đấy. thì ờ, để thay được cái này thì đầu tiên các bạn phải tháo cái kính này ra tháo tấm kính này ra thì mình sẽ lấy được cái ờ, cái cái, cái uh, bàn phím ở phía bên trong này để mình thay ok nhé mình sẽ dùng cái uh, tô vít này để mình ờ, tháo các cái ốc này ra nhé cái ốc này thì ờ, có một số hãng sẽ là dạng ốc lục và một số hãng sẽ là dạng ốc bốn cạnh như này thì các bạn chỉ cần tháo ra thôi các bạn nhớ giữ lại ờ, những cái ờ, ấy này cẩn thận nhé cái răng này này đấy cái răng cao su này cẩn thận nó bị rơi rơi là ờ, khi mà mình không để ý đến lúc mình vặn lại mà không có cái đệm cao su này này là cái kính nó sẽ bị bị mẻ hoặc là bị nứt luôn đấy rồi tiếp theo mình sẽ vặn sang hai con ốc bên kia à, lưu ý các bạn nhé là cái này à, các bạn không ờ, thể để nguyên cái ờ, hút mùi thế mà các bạn thay được mà các bạn phải nhấc cái hút mùi xuống thì các bạn mới tháo được tấm kính này ra Đấy, đây là dòng hút mùi kính cong à, ngoài ra thì còn những cái dòng hút mùi à, một số dòng hút mùi khác cũng dùng cái bàn phím à, bấm cơ kiểu dạng như này đấy là bàn phím à, đây là hút mùi à, classic Ờ, phổ thông là các nhà dùng cái hút bàn phím cơ này khá nhiều à, ngoài ra thì còn có bàn phím điện tử hoặc là bàn phím um, ờ, cảm ứng thì cái đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong các video sau đấy, sau đó thì mình sẽ nhấc cái tấm kính này ra đây nha. đây thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây nhé tháo ờ, cái nâng lẫy à, cái, cái cái ốc giữ bàn phím này rồi sau đó các bạn nhấc cái cụm này ra nhé đây đây là một cả một cụm ấy thì các bạn chỉ cần à, tháo thay cái bên trong thôi đây nhá đây là cái cái cụm của nó này đấy. đấy thì giờ mình sẽ tiến hành thay cái uh, mới này vào cho cái cũ nhé ờ, ok ở đây thì các bạn lưu ý nhé ở đây là nó có các cái uh, dây vào này dây uh, nguồn vào này Đấy, còn cái dây trắng này, dây uh, số, cấp độ số 1 này Đấy. dây số 2 này dây số 3 này, và dây này dây đèn này Đấy, các bạn uh, nhớ lưu ý các vị trí nhé để đến lúc mình uh, cắm lại vào cái, uh, cái bàn phím này mới này cho nó chuẩn Đấy. thì uh, các bạn nếu mà không nhớ được thì các bạn một là các bạn chụp lại hoặc hai là các bạn sẽ làm uh, từng cái một chuyển đổi sang bên đây cho nó dễ thì để rút được cái dây này ra nhé cái dây này là một cái dạng chốt chốt giữ bên trong này nó có chốt giữ đây các bạn nhìn ở đây nhé là nó có chốt giữ ở bên trong này thì để mà muốn uh, tháo được cái dây này ra ấy, thì các bạn uh, tìm một cái vật vật nhọn nhé các bạn chọc vào đây để nó mở cái chốt giữ ra à, tức là để nó hở cái chốt giữ ra thì mình mới rút được cái dây điện này ra nhé cho nếu bể bình thường này các bạn rút nó rất là chặt có khi nó sẽ còn bị bong ngược cái cái cái cái cái, cái, cái chốt ở bên trong ấy đây ví dụ mình lấy một cái um, vật nhọn như này Đấy, các bạn chọc vào cái lỗ này này chọc đúng một cái lỗ của cái dây điện này nhé chọc vào đây này Đấy, chọc mạnh vào chọc sâu vào Đấy, xong các bạn cầm cả cái dây điện này các bạn rút ra Đấy, Đấy thì các bạn rút ra được Đấy, cái này nó hơi bị mất nét Đấy, rõ ok nhá thì uh, các bạn để tránh nhầm lẫn thì các bạn có thể ờ, thay trực tiếp sang bên đây này với cái này thì các bạn cứ thế các bạn cắm vào nhá cắm vào đó ok Đấy. tương tự như thế thì đối với cái dây thứ hai này dây cấp độ số 1 này các bạn cũng chọc vào nhá các bạn chọc vào này chọc sâu vào xong các bạn à, cầm cả cái dây các bạn rút ra ok Đấy. dây uh, thứ ba nhé Đấy. Đó, chọc sâu này rồi đây nha để các bạn cắm luôn vào này rồi dây thứ hai dây thứ ba này đó Đấy, các bạn cắm này cầm cả dây điện rút ra rồi như vậy là mình đã thay sang cái à, bàn phím điều khiển mới bây giờ mình sẽ uh, tắt máy nhé Đây, sẽ test máy nha rồi đèn đã sáng này rồi một Đấy. phím một này phím hai này phím ba này rồi, phím đèn này ok xong thì bây giờ các bạn à, lắp lại là được nhé bây giờ các bạn sẽ tiến hành lắp lại nhé các bạn à, gài lại cái trong cái ờ, hộp đựng của nó này tháo ra như nào thì các bạn lắp lại y như thế nhé tránh trường hợp để <laughs> lắp nhầm vướng miễn sao là mọi người biết được cái căn bản này có thể tự thay là được rồi nếu mà các bạn à, muốn chuẩn ấy, thì à, tốt nhất là các bạn nên à, tháo ra nó bị hỏng ấy, thì các bạn tháo ra để các bạn xem cái kiểu dạng bàn phím ấy xong rồi các bạn ừ, đặt mua rồi, ok xong nhá thì mình lắp lại vào đây này Đó. bắt lại hai cái con ốc để giữ cái hộp phím điều khiển này Rồi, dạ, ok. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cách ờ, ờ, thay cái bàn phím ờ, của hút mùi khi mà bị kẹt, bị hỏng. Đối với dòng bàn phím cơ nhé, còn các cái dòng bàn phím điện tử thì trong hẹn các bạn trong các cái video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.